tôi đang ở quê về quê à, đang mua nguyên liệu để làm cái món bò bít tết nướng trên đá gì nhỉ à, hai quả chanh à, một một quả chanh thôi và một nghìn ớt tiêu chứ có tiêu mà dạ. có tiêu vâng vâng ạ một túi hạt tiêu chưa chưa chưa say nhá gói nào chưa xanh ở chơi thôi xay rồi thì thôi rồi ờ, cho ít tiêu nữa túi túi túi chưa xay rồi xay vâng. rồi vâng. ờ, ờ, rồi rồi nè tiêu này. chị ơi đi chân vâng. em nguyên liệu của đây là các nguyên liệu ngày hôm nay gồm có uh, ớt có tỏi rồi có tiêu rồi có chanh và phải kiểu mưa đấy mình mua thiếu cái um, đất bột nữa mình sẽ mua một ít đất bột để cho vào ok dạy chú uh, ờ, bột nha thì bây giờ anh em chúng tôi uh, đi lên núi để uh, thực hiện cái món ăn này thì uh, đây là hành trình vào cái con núi đó ở quê mình thì có một con suối là suối top ngày xưa là khá nổi tiếng nhưng mà bây giờ chưa được khai thác gì cả vẫn còn nguyên sơ đây là quê bây giờ đang đi sâu vào trong nồi vách núi để để uh, để uh, làm cái món ăn này thì hôm nay uh, mình sẽ nướng đến bò trên cái đá đó. và bò thì mình dùng mình mình kiếm được mấy bò úc mình sẽ nướng trên đó bây giờ ta sẽ vào nha mình đang đi tìm đá Minh đá để, để nướng bò Đây, đây, đây, đây là đá Quê mình nhiều đá lắm Đó, tìm đi Ủa bên đá to này Hay nướng miếng này To quá không? To quá Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm rất là nhiều đá luôn đấy, ở ờ, đấy đây đấy đúng rồi thầy có cái này được đấy đây đó để vừa miếng bò không nhỉ vừa đấy miếng bò mình bé mà ừ cái gì sợ không chấm lấy một cây này không lấy một cây nữa đi em tiến thêm cây nữa cái cây nữa thì lên núi ừ lên núi nhá thì là bây hôm nay là mình một mình về quê ấy thì uh, vừa có cận trận mưa vào rồi rất là to là suối rất là, đẹp. rất là đẹp bây giờ chúng ta sẽ vào trong kia xem suối nó như nào nha ok hiện tại uh, bây giờ chúng ta sẽ lên núi nha Chúng ta sẽ lên uh, suối Ở quê mình thì có ba suối ở suối 1, suối 2 và suối 3 Thì uh, muốn đi được hết muốn đi hết ba suối đấy thì đi hết một ngày cơ Thì uh, đây là đường lên Thì hôm nay mình không thời gian nhiều mình sẽ đi suối 1 thôi Trên đó thì sẽ có bãi để các bạn nướng đồ Đó uh, Tới quê rất thích kiểu đi, đi kiểu này Suối trong rách trong rách luôn Nước đấy rất là trong Và trên này nó có tháp đi trước đi em đây là miếng bò và một chai dầu lưu mang ở nhà đi trong kia là cái ba lô màu xanh xanh là uh, dao rồi là một cái bát rồi gia vị và hôm nay thì ở đây anh em mua nước và bánh trung thu lên ăn ôi <laughs> đúng là trên này không khí rất là uh, tuyệt vời mát ôi như vậy nhìn kìa Nếu mà ai có rảnh có dịp thì ờ, mình sẽ dẫn về các bạn về đây chơi Lô Ngày xưa ấy Năm anh uh, ờ, 4 tuổi ấy đẹp quá. Ông ờ, bố anh cho lên suối ấy Hôm anh bị ngã thế này Anh nhớ là anh ngã chỗ nào ấy Rách bên bên bên bên, bên, bên chán này 20 năm rồi Đẹp nhờ Ui không thể nào ngờ loại đẹp này ấy. 20 năm rồi quay lại con suối tóc mộng mơ Ôi những cái đồi này là đồi không không được không mình mình không được phá đúng không? Đồi đâu được phá em Đây là suối Cây này lâu lâu đời lắm rồi ấy, nó là cây này Đây là gọi cây giàng không nhỉ? Đây suối uh, sau thời gian đi hơn một km thì bây giờ anh em đã đến suối đây là như thác số một sao ấy dạ. trước kia nó còn thác em còn chui trong hang cơ em ạ Wow anh nghĩ là anh em đang leo lên wow đây đây em gì đây? yêu nhau á mà nó cái tên là chậu chậu chậu mà vô qua trên này cũng nhiều cái củ ấy Wow. Ôi ờ, nón đưa lưu tình quá nhưng mà không mang quần áo tắm nữa à? Lạnh Lạnh gì Thì nữa anh em tắm tiên nhỉ Ờ. Đấy thì uh, bây giờ mình sẽ trộn gì trong bếp và sau khi thêm củi thì củi đây Đó. sang bên này thì uh, một con suối khá là đẹp bây giờ thì um, hôm nay mình sẽ hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món ăn khá là hay trong hành trình của mình đó là bò uh, bò úc nướng trên đá em miếng cho anh tìm về miếng đá của anh em để miếng đá đâu đây thì uh, mình đã tìm được miếng đá vừa nãy mình tìm miếng đá rồi thì bây giờ mình sẽ đặt đến đây mình nướng đó gia vị gia vị, gia vị gia vị để tẩm ướp thì đông đơn giản thôi ờ, tỏi này uhm, tỏi ớt rồi là tiêu rồi là một chút um, bột ớt đó để tẩm ướp vào tỏi ra tỏi mình đập rồi nha mình bây cho đây ở đây cho mình đã à, mình sẽ cho um, muối một ớt rồi tiêu rồi tỏi dầu ô liu mình sẽ cho đây mình sẽ trộn đều lại mình tạo một cái để mình, uh, ờ, mình tẩm ướp với lại bò ok bây giờ thì mình sẽ bỏ đây tẩm ướp nha trong đây là đi vụ thì có sao dùng vậy các bạn hiểu không không vậy đây là, không phải là dưa làm rồi thì uh, đây là thành phẩm của nó mình sẽ ướp khoảng tầm 20 ờ, phút xong sẽ nướng nhé ok à, ờ, và bây giờ mình uh, khi mình đã có cái uh, than than củi rồi á bây giờ mình sẽ nướng thì đây là cái viên đá mình sẽ nướng nó bây giờ trước hết mình nướng thì phải làm sạch rửa sạch đã à, tống ra rửa cho anh đúng cho rằng ờ, đẹo ra ngoài rửa các bạn rửa sạch đi không bị ăn toàn đất chúng ta đó lấy nước sạch đấy rồi ok lại ngã đấy trơn lắm tuyệt vời rồi bây giờ mình phải phơi đá không phải phơi em cho lên kia luôn em đặt lên đi em cho cái viên đá cao lên cao rồi đấy ừ cao rồi em cho vào đi rồi đúng rồi ồ oh. Trời ơi em thôi ơi Cẩn thận Bỏng ấy Bỏng không? Bỏng. Em lấy viên đá to ấy anh làm vậy bây giờ cho cho anh không lúc ấy đặt được mà mình Rồi ok Và bây giờ đợi uh, đá nóng nhá Thì mình có mang một ít Mang cái dầu ô liu này đi á Tí nữa mình sẽ cho lên trên Để mình nướng cái uh, thịt bò của mình Đó bây giờ Đấy anh ơi, chừng chừng kiểu này này Bây giờ bắt đầu đợi nhá uh, Hơn nóng được cái tảng đá cái lên thì mình sẽ bảo thằng tùng Đấy, ờ, cho nó nướng lên thì trong cái lúc mà mình tẩm ướp ấy thì các bạn thấy là mình đã cho dầu ô liu vào rồi nhưng mà mình đã, mình mình sẽ cho thêm một dầu ít dầu ô liu hoặc tùy các bạn mình có dầu ăn được một cái là mỡ các bạn cho lên tảng đá của các bạn thì uh, bây giờ mình sẽ cho lên tảng đá cho đỡ bị nó bị nó bị sát rồi em cho lên đi cho lên đi rồi đúng rồi ôi ngon thế ừ, ngon đang tí tự ăn không biết được ngon rồi thích thì anh ok bây giờ lấy cái ờ, lấy cái ờ, miếng miếng miếng miếng miếng miếng bò từ từ anh ạ thôi sao không cần không cần cần không cần rồi em cho lên đi đấy, cầm cả bên đấy vứt lên ngoài kêu kìa Ủa, cái mùi thơm này Wow Thơm quá Các bạn các bạn nhìn không rồi Nó rất là thơm kìa rất là thơm Cho cho tỏi lên cho tỏi lên nó thơm em Không em cho chân đỉnh ấy Hoặc em cho bên rìa cho anh Đúng rồi Thơm quá Đấy chuẩn luôn nhá Các bạn hãy xem nhá Xem và like cho kênh của anh mình nha Ờ à, ok Em cho đi cho thơm Ui Thơm quá Không biết là các bạn đang xem clip này có người mùi thơm nhưng mà ngồi đây người mùi thơm quá có nhiều người có kiểu làm đứng có khác nhau ấy nhưng mà mộ ờ, nhưng mà có điều mình thì mình mình nghĩ sao mình làm vậy thôi chứ theo một cái cái, cái niệm rồi mình thấy nó ngon mình cảm thấy nó ngon thì mình làm đó các bạn bây giờ mình sẽ thổi à mình sẽ nướng lên một lúc để cho nó vàng bèo bên này xong xong mình sẽ lật đầu bên kia nhá ok à, thì à, sau vừa rồi mình nướng cái bò xong rồi á thì mình để ra ngoài và bây giờ mình sẽ làm đồ ăn ờ, kèm với nó thì ăn mình kèm nó mình sẽ hôm nay mình sẽ làm với lại tỏi nướng thì tỏi nướng mình sẽ cắt đôi ra các bạn ạ rồi mình sẽ cho ô dầu lưu lên đổ dầu lưu lên em cả hai đây là dầu lưu nha các ừ. hoặc là bạn dầu ăn không đổ lên đổ trên cái này này em đổ lên cái đấy đúng rồi rồi em xoa cho anh được rồi ok áp vào nha rồi em áp rồi đây rồi đó rồi cho cho dội lên cho anh dội em ờ, dội trên dội trên dội trên cây trên trên cái cục ấy rồi đội em em em cho em nướng lên thì cái bác người thấy mùi thơm rất là thơm thơm lắm nha yeah. giờ thì uh, sau ờ, mình đã nướng rồi á thì mình sẽ lật lên xem nó đã vàng chưa nếu mà vàng nó thì mình sẽ có thể dùng được còn chưa vàng mình sẽ nướng tiếp cho làm sao nó vàng để nó thơm à, các bạn ngửi khi bạn còn nướng xong ấy các bạn sẽ ngửi cái tỏi nó rất là thơm và ăn đi bò nó rất là hợp Đấy, tỏi nướng ấy rồi bây giờ ăn tùng mật lên đây tùng ăn tùng nó ra chỗ này này cho nó sáng đấy nó chóc ra luôn rồi kìa các bạn kìa đó vàng nhà đã ăn được rồi này đó rồi cái này cái này lấy lấy con dao á lấy cái đũa lấy, đôi đũa đôi đũa chế thì nó sát mà rồi ok ngon vàng ươm luôn này đó đẹp chưa bây giờ thì ờ, chúng ta sẽ ăn trên đây luôn nhá bây giờ để bà thằng a tùng lấy ờ, chúng ăn luôn nhá giờ thì uh, bây giờ chúng ta sẽ ăn nha và ăn thì bình thường mọi người ăn mọi người sẽ mang ra ngoài ăn nhưng hôm nay mình sẽ ăn trên ở bếp luôn thì may ra có sự góp mặt của thằng em nữa <laughs> rồi ok Bây giờ Tùng ờ, đặt cho anh cái bò lên đây đi Rồi, em đặt lên Xèo luôn nha, xèo ừ. luôn nha Em rội cái nước lên Nước của nó ấy, nước, bò nó ra đấy Rồi, bây giờ em uh, cắt quả chanh Từ từ, em thái đi Em cầm dao em thái, hay để anh thái cho Rồi nha quay lần này à, chín tới à, tuyệt vời vẫn còn hơi hơi thôi hơi đỏ đỏ thôi nhưng mà anh cái rằng này sẽ cho cái bếp này ra đây cứ quay đi không sao cả em đợi nào. rồi bạn nhìn nha quay sát vào tùng quay cho các bạn xem nóng hơi nóng lên đấy tại vì chỗ này nó có gân đấy rất hơi khó ô từ từ anh bỏ thai ra vỏ ra luôn á tuyệt vời nó vừa chín tới luôn này vẫn còn nước đỏ này cái này nó hơi đôi đan ký không phải nó đỏ này nó chín ừ. nó ăn rất là ngọt đúng không rồi bây giờ nha chưa biết cả gân tại vì nó có gân đấy này là cái thớt này nó ok rồi cho một cái tỏi đây ăn cùng tỏi này quả chanh đâu em ok cắt ra ăn với chanh nó sứa lên nhá ăn chanh ở cho dưới cho nó chua chua chua chua đó rồi giờ ăn trực tiếp luôn không ăn sốt ăn không ăn sốt ừ, ừ. ăn được ngon em ngon ADE cảnh đến vừa cháo chanh vào ăn với tỏi nhầm cái này xin lỗi này em ăn một miếng này nhá thôi ông cậu có miếng tỏi nữa ừ. lấy ra miếng tỏi đi đúng rồi đúng không tỏi nướng à ngon không không cơm mãi chuẩn thôi nó rất là tuyệt nó rất là hòa với nhau Giờ thằng em lên thì có mua một ít bia ấy thì, uh, bây giờ thì anh em sẽ rô à. cái bữa ngày hôm nay khi mà à. nó làm đấy sức khỏe nha ừ. đã qua đã qua đã qua rồi bây giờ mai hai đứa ăn đi anh hai đứa lấy um, ăn cái này lấy miếng chanh chắc nào đây em sẽ ăn miếng tái này ừ, em ăn miếng tái em ăn đi rồi em em em lấy em lấy tỏi sao mà anh chỉ lấy miếng a tùng để cho anh miếng em tỏi em đây cảm ơn a tùng ừ. làm một hộp bia nha đâu, ừ, ngon lắm cầm ừ. lên đã ngồi em ăn em đây a tùng a tùng đây, ngon em, anh bỏ này xuống đi lấy một miếng cà phê đó đó lên rồi cùng kèm theo một à, lon bia <laughs> này nóng quá à mọi người thường ăn đồ tây ở nhà hàng á thì mình đây, ăn đồ tây trên núi thôi hai là hai thằng ờ, vô đi rồi cảm ơn các bạn nha à, bây giờ mình sẽ tắt tạm biệt video ở đây cảm ơn các bạn là hãy like và subscribe hãy chia sẻ uh, video này nha để mọi người biết nhiều cái món ăn ngon đặc sắc ở trong các nhà hàng năm sao khi mà chế biến ở trên các vùng núi ở những cái vùng mà nó thiếu thốn về cái cơ sở vật chất còn là cái dụng cụ đồ ấy sẽ nấu như nào nhá hôm nay thì à, tạm biệt hẹn gặp lại bye bye